Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vin có quyền sai, ai sai với Vin thì Vin cho nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trừng trị Vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, báo Soha trong nước cho biết Mỗi phút người Việt Nam mua gần một chiếc ô tô, cứ cho là trung bình mỗi phút người Việt Nam mua được một chiếc thì trung bình mỗi ngày 100 triệu dân Việt Nam tiêu thụ được 1.440 chiếc ô tô. Được biết, Tuy thị trường ô tô Việt Nam nhỏ bé nhưng thương hiệu lớn rất đầy đủ, kể cả các thương hiệu siêu cấp và xe siêu sang cũng có mặt. Chỉ tính sơ thì Mỹ có ít nhất hai ông lớn đó là Ford và GM, Đức có đủ ba ông lớn hiện diện đó là Mercedes, BMW và Volkswagen. Nhật có ít nhất 4 thương hiệu lớn Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan và Hàn Quốc có Hyundai. Trong các ông lớn ấy, có ông có nhiều thương hiệu nhỏ Ví dụ Toyota có thương hiệu xe nhỏ như Lexus hay Volkswagen có thương hiệu Audi, Porsche vân vân và gần như họ có mặt ở Việt Nam khá đầy đủ. Đây là hình ảnh cả thị trường Việt Nam mỗi ngày tiêu thụ chưa tới 1.500 chiếc ô tô các loại. Như vậy, thị trường Việt Nam với hàng chục thương hiệu lớn trên thế giới mà mỗi ngày chỉ có thể bán chưa tới 1.500 chiếc xe. Tuy nhiên, mới đây trên mạng có nguồn tin cho biết rằng VinFast mỗi ngày nhận được đến 2.000 đơn đặt hàng ô tô điện. Như vậy, chỉ có xe ô tô điện thôi mà ông Phạm Nhật Vượng đã chấp hàng chục ông lớn trên thị trường tại Việt Nam. Vậy thì VinFast bốc phét hay là nhu cầu của người dân Việt Nam nhiều đến thế? Thực tế, nhu cầu xe điện so với xe xăng là rất nhỏ bé, ngay cả với thị trường Mỹ và các thị trường khác, chứ chưa không riêng gì Việt Nam. Cho nên, báo chí thổi nhu cầu xe điện trong xã hội Việt Nam vượt rất xa tầm nhu cầu xe xăng là con số nói khoác. Họ đang đánh lừa người dân Việt Nam rằng xe điện VinFast rất đắt hàng, nếu không nhanh chân thì không có xe. Đây là hình ảnh một số bốc phép của VinFast được báo chí thế giới và đặc biệt là báo chí Việt Nam PE có lẽ bằng tiền. Ngày 13 tháng 12, trên trang Motor Trend chuyên về ô tô và trang Đốt EA chuyên về công nghệ thì xe ô tô VinFast 8 của hãng VinFast bị cho là khó cạnh tranh ở Mỹ. Bài báo của tác giả David Schutt trên tờ Dot EA cho hay, vào ngày 29 tháng 11, VinFast gửi email đến những người đã đặt cọc mua xe để thông báo rằng xe VinFast 8 trong lô xuất khẩu đầu tiên này là bản đặc biệt City Edition, có tầm xe chạy là khoảng 180 dặm, tức là 290 km mà thôi, thấp hơn so với các phiên bản có tầm chạy 260 đến 292 dặm đã được quảng cáo trước đây. Đấy là những gì ông Phạm Nhật Vượng cho bơm thổi về chiếc xe VinFast. Nói thẳng ra thì đấy là nói sai sự thật. Nếu nó sai sự thật để chiếm lấy lòng tin người dân và đem bán sản phẩm kém chất lượng thì khác nào lừa gạt khách hàng đây. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2023, báo chí cho biết Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của lãnh đạo tập đoàn Vingroup và cựu Hoa hậu Việt Nam. Được biết vào ngày 9 tháng 1, ông DVT viết tắt sống tại Tây Mỗ, Nam Tử Liêm, Hà Nội đã đăng tải bài viết trên trang thông tin điện tử có nội dung liên quan đến một lãnh đạo tập đoàn Vingroup. Lãnh đạo tập đoàn Vingroup là ai thì không thấy báo chí nói. Có lẽ vị lãnh đạo này quyền lực rất lớn, có thể sai khiến chính quyền và khiến Bộ Công an phải nghe lời giam giáp nên báo chí mới không dám nhắc đến tên của ông ta như vậy. Đây là hình ảnh ai dám nói xấu Vin thì Vin sẽ sai nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến trừng trị ngay. Thực ra nếu ai có vu cáo vị lãnh đạo Vin thì vị ấy hoàn toàn có thể đâm đơn kiện lại anh ta. Đấy mới là cách hành xử trên tinh thần thượng tôn pháp luật tại sao Vin không làm thế mà lại xua Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trừng phạt người ta vậy? Vì lãnh đạo Vin kia không thượng tôn pháp luật, đồng thời Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đang thể hiện vai trò tay sai cho Vin rất rõ ràng. Cái gọi là nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa là như thế này ư. Ông Phạm Nhật Vượng từ khi trở thành tỷ phú số 1 của Việt Nam, ông đã dùng tiền để lũng đoạn bộ máy chính quyền từ dưới lên trên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 đều là những hãng xe sinh sau đẻ muộn so với những hãng xe Âu, Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, xe Hàn Quốc vẫn tiến vào những thị trường khó tính nhất và bám rễ nơi đấy cho đến tận ngày nay. Có một điều là những hãng xe Hàn Quốc đã làm dường như hợp Phạm Nhật Phượng không hề làm theo. Đó là khi sản phẩm chưa đạt đến chất lượng như xe của Nhật, xe Hàn chú tâm vào những thị trường dễ tính, thích hàng rẻ tại các nước nghèo sau một thời gian các nước nghèo giúp hãng xe có tiềm lực tài chính hơn, có kinh nghiệm hơn thì họ sẽ nâng cao chất lượng và tiến vào thị trường châu Âu, Mỹ khó tính nhưng rất bền vững. Đây là hình ảnh hãng xe VinFast xâm lược Mỹ bỏ quên Đông Nam Á. Ngay cả Trung Quốc cũng biết thân phận, xe của họ ở tận dụng thị trường nội địa rộng lớn nhưng không khó tính để mà phát triển. Cho đến nay, Trung Quốc cũng chỉ tính chuyện sản xuất hàng sang Đông Nam Á và một số nước nghèo khác, chứ vẫn chưa đủ lực để tiến vào Mỹ và châu Âu. Người Trung Quốc có câu, biết người biết ta, chăm thận chăm thắng. Họ rất thực tế, cho nên họ tập trung vun đắp thị trường nội địa và thị trường các nước nghèo trước. Ngược lại, thì ông Phạm Nhật Vượng mới vừa làm ô tô, chưa gây dựng xong thương hiệu trên thương trường, kỹ thuật thì còn rất nhiều lỗi. Vậy mà ông Vượng cho đánh thẳng vào thị trường Mỹ, bỏ qua thị trường Đông Nam Á. Xe xuất sang các nước Đông Nam Á tiết kiệm được thuế nhập khẩu, tiết kiệm chi phí vận chuyển và từ đó giá bán cũng sẽ cạnh tranh hơn. Và lại thị trường Đông Nam Á là thị trường dễ tính hơn thị trường Mỹ rất nhiều, nên cơ hội mở rộng thị trường tốt hơn. Đông Nam Á là thị trường lớn với dân số hơn gấp đôi nước Mỹ mà lại dễ tính hơn thị trường Mỹ các hãng xe lớn không thể bỏ qua thị trường này rất tiềm năng. Đây là hình ảnh VinFast tại Mỹ đã bị phản đối vì nhà máy xe của họ có thể gây tác động xấu đến môi trường, khó khăn không hề nhỏ cho việc xây dựng nhà máy ở đây. Ông Phạm Nhật Vượng xuất khẩu xe sang Mỹ, IPO e trên thị trường Mỹ với mong kiếm được tỷ đô xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, theo như dự tính thì đến quý 3 mới có thể gọi vốn Giả sử gọi vốn thành công thì cũng phải sang năm 2024 mới có thể xây dựng được nhà máy. Điều đang nói là địa phương mà ông Phạm Nhật Vượng định đặt nhà máy đang vấp phải sự phản đối của các cư dân ở đây. Các tổ chức dân sự và tổ chức bảo vệ môi trường địa phương cho rằng nếu xây dựng nhà máy thì sẽ tác động rất xấu đến môi trường, sinh thái xung quanh của người dân. Ô tô VinFast nhập vào Mỹ chưa được bán đại trà mà người dân Mỹ đã review và đánh giá xe có rất nhiều lỗi, không đúng với những gì mà VinFast đã từng quảng cáo trước đó. Sản phẩm thì mang tiếng xấu, vị trí đặt nhà máy sản xuất thì bị phản đối, xem ra VinFast đang gặp quả núi lớn khó mà vượt qua cho được. Để vào thị trường khó tính như Mỹ mà chuẩn bị quá sơ sài thì e là VinFast đang nắm phần thua. Trong khi VinFast thì hiu kiếm vàng trên đất Mỹ rất cực nhọc thì hãng xe điện Tesla đã thò tay nhặt những thỏi vàng lóng lánh ngay dưới chân VinFast. Vào ngày 11 tháng 1 vừa qua, hãng tin Bloomberg dẫn lời các nguồn tin cho biết ông Elon Musk có kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp xe điện ở Indonesia nhằm tận dụng nguồn cung dồi dào Niken, một vật liệu làm pin quan trọng có ở quốc gia này. Đây là hình ảnh tỷ phú người Mỹ Elon Musk gặp Tổng thống Indonesia cho kế hoạch xây dựng nhà máy Tesla ở đây. Theo các nguồn tin, nhà máy của Tesla ở Indonesia sẽ sản xuất tới 1 triệu chiếc xe điện mỗi năm. Phù hợp với tham vọng của Tesla là tất cả các nhà máy của hãng trên toàn cầu rốt cục sẽ đạt được công suất đó. Nội dung các cuộc thảo luận hiện tại với Tesla với chức trách của Indonesia bao gồm kế hoạch xây dựng nhiều cơ sở ở nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á nhằm phục vụ các chức năng khác nhau bao gồm sản xuất và chuỗi cung ứng. Thỏa thuận chính thức chưa được ký kết và vẫn có thể không thành hiện thực, theo một nguồn tin yêu cầu giấu tên vì các cuộc đàm phán này là thông tin tuyệt mật. Như vậy là VinFast còn rất non trẻ đã không tận dụng được thị trường dễ tính và đông dân cư này ngay dưới chân mình, mà lại đi dồn sức chiến đấu với công lớn tại thị trường khó khăn như Mỹ. Elon Musk đã có tầm nhìn đúng nghĩa với một doanh nhân, Phạm Nhật Vượng thì có tầm nhìn tương tự như các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam